Điểm mạnh của em thì ờ, hòa đồng, à, biết nấu ăn, nấu ăn ngon Em biết làm các đồ handmade, hát được, vẽ được Vậy là tốt rồi, còn điểm yếu? Như em không có điểm yếu <laughs> Không có điểm yếu gì luôn hả? Hay quá Bên kia không có điểm yếu gì, bạn có điểm yếu gì không? Dạ, em ờ, chủ yếu là ưu điểm thôi anh Dạ, ưu điểm của em cũng rất là nhiều hát được làm thơ được nấu ăn được thôi hát tính cho nó vui lên coi nào nếu em yêu cái mặn mà thì về quảng nam quê anh nếu em ưa cái nồng cay Thì về Quảng năm ân tình Người ở miền Trung Em về em sẽ thương Rồi, ngồi đi em gái Giới thiệu về mình đi em gái À, chào anh Huyền Linh ạ, à. em chào chị Cát Tường ừ. Chào mọi người ạ, à. em tên là Nguyễn Thị Thanh Trang, năm nay em 24 tuổi à, hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em đang làm quản lý nhà hàng và bên cạnh đó là học thiết kế đồ họa. À, Trang quê ở đâu? Em quê ở Khánh Hòa. Rồi em giới thiệu em đi em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, à. chào tất cả quý vị khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tự giới thiệu em là Đồng Thanh Nghĩa, sinh ra tại Quảng Nam và hiện làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em tên Nghĩa hả? Bên kia tên Trang. <laughs> Hai cái tên em nghe cũng hơi buồn anh thôi mình nói trang nghĩa đi nha rồi nghĩa làm công việc gì bên quản lý chất lượng của một công ty à, bê tông thương phẩm chị bây dạ. giờ mình bắt đầu từ trang trước hết nha điểm mạnh điểm yếu của em là gì trang nghĩa điểm mạnh của em thì à, hòa đồng à, biết nấu ăn nấu ăn ngon em biết làm các đồ hay handmade hát được vẽ được vậy là tốt rồi còn điểm yếu như em không có điểm yếu không có điểm yếu gì luôn hả hay quá bên kia không có điểm yếu gì bạn có điểm yếu gì không dạ em uh, chủ yếu là ưu điểm thôi anh dạ ưu điểm của em cũng rất là nhiều hát được làm phai được nấu ăn được thôi hát tính cho nó vui lên coi nào nếu em yêu cái mận mà thì về quảng nam quê anh nếu em ưa cái nồng cay thì về quảng nam anh tình người ở miền trung em về em sẽ thương thôi bây giờ mình nói qua tình trường đi tình trường sao em dạ em có ba mối tình ba mối tình dạ mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi dạ, hơn một năm quen được bao lâu em quen hơn 2 năm lý do tại sao chia tay dạ là anh ấy đi công tác chỗ khác xong rồi xả lòng người khác thôi vậy là gặp ngay người đàn ông không chung thủy rồi đúng không dạ bạn trai tình trường của mình sao có mấy mối tình rồi em dạ tình trường của em là chắc là con số không luôn á chị <laughs> em có mối tình đơn phương nào không Dạ không, thực sự là với cái tính cách của em cũng hơi cá tính một chút xíu này không có cảm nhận gì về tình yêu với một người khác giới hả? Dạ đúng rồi, ừ, với đồng nghiệp là chỉ là tình đồng nghiệp và tình bạn cũng như vậy anh. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm cho một người yêu như thế nào? Một người à, nội hình ưa nhìn, biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Rồi, bạn nữ. Em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì à, phải cao này, mét bảy trở lên. Thấp được không em? Dạ thấp thì con nó nó lùn quá mất công có đâu Trời bây giờ nhiều khi cha mẹ thấp ai có mấy năm năm làm anh em ơi Con vẫn cao ừ, Mà bạn trai của em thì phải ờ, quan tâm được người khác Đừng có ích kỷ, đừng có vô tâm Phải ờ, có chí hướng của mình Cũng đừng có ờ, gia trưởng quá Em không thích chơi game Cái đó không có đâu em, em yên tâm đi Anh cũng rất gắt cái đó luôn á còn cái gì không à, về ngoại hình có điều gì em nha dạ, ngoại hình thì đừng có đen quá đừng đen hơn anh dừng lên là được à, về đừng cũng đừng hỏi không hói dạ. ít tóc như An Quyền Linh thôi cũng được dạ phải chơi thể thao có chơi thể thao gì không dạ nếu mà bám thì em chắc em chạy được bóng chuyền cũng được cũng cao ráo săn chắc roi roi nhưng mà nhìn cũng mạnh khỏe anh có tập gym không anh tập gym mà ừ, nhiều lúc cũng muốn nhưng mà công việc mình chiếm cũng nhiều thời gian lắm nên mình không tướng này chưa có gym không tập gym thì yên tâm rồi được cái gì tại tập gym á chị sợ sau này gây ẩn thì mất công ý là sao em ấy là muốn tập gym hay là không muốn em nói thẳng thôi dạ luôn. không rồi không tập <laughs> tại chị bây giờ bây giờ tập gym con trai tập gym thường hay quen với nhau ở trong phòng gym à mình chưa có yêu ai hết rồi mình có ờ, kinh nghiệm gì không rất là nhiều kinh nghiệm đúng không chị? Kinh đâu ra Thật sự là bạn bè em, ví dụ như bạn bè em cưới vợ thì nó khó khăn gì đó, mình cũng chia sẻ cho nó. Ờ. Dạ, nhưng mà khó khăn gì đó là nó khó khăn chia sẻ nhưng mà còn cái chuyện nói với vợ nó sao em chia sẻ được? Sao em có Nhiều lúc nó cũng tâm sự với mình, mà mình cũng chỉ cho nó, nói chung em cũng thuộc tiếng người cũng rất là tâm lý. Dạ. Em chỉ chỉ sao? Ví dụ như nó giận vợ thì mình có thể là mình <laughs> chị nó sao là đẻ nguôi giận đồ rồi ví dụ mua quà tặng đồ này kia à, mình có thể à, tư vấn chỉ cho nó cái chiêu trò để dạ, nó dạ. dạ. làm, làm, dạ, làm, một chút xíu vậy. phải không dạ nhưng mà làm chồng em đâu có chỉ được biết không <laughs> thì có thể là trao đổi qua lại chị mình đưa nó một cái gì đó nó thích thì ờ, nó có thể chỉ lại cái kiến thức cho mình đó cũng là lý thuyết thôi ha chứ từ lý thuyết đến thực hành cũng còn xa lắm dạ đúng rồi chị rất xa luôn rồi hy vọng là em thực hành được định qua thăm đàn gái coi sao dạ. mà qua đi phỏng vấn đàn trai dữ ha để xem đàn gái ô oh. chào em gái sao anh đàn gái vậy <laughs> được sao muốn lấy chồng cao hơn dữ vậy dạ mét bảy rồi hả nó còn khúc nữa mới được không sao đâu bây giờ do dinh dưỡng do môi trường do rất là nhiều thứ thì con nó cái nó sẽ cao chứ không phải là do cha mẹ cao là con cao đâu dạ. ha bữa chỗ ông cho anh có ông kia cao 2 mét để con ra cao mét mốt à ngộ vậy lo nha dạ. cưới liền được không cưới liền hỏi ý kiến ba mẹ em ủa ba mẹ cho mới chịu hả dạ thí dụ ba mẹ không cho làm sao năng nỉ có ba mẹ đây không dạ có chúc năng nỉ nha được á được đàn được. trai chịu à rồi rồi vậy bây giờ hỏi ý kiến ba mẹ nha rồi dạ cháu xin chào cô chú ạ à. xin chào À, hai MC dạ. xinh đẹp Viền Linh và Cát Tường. Dạ. Xin chào mọi người trong trường quay. À, chào cháu. Tôi là mẹ của Trang. Theo má nhận xét cháu trai bên này thì bị ngồi thì được à, trai thì như vậy là đủ rồi. À, còn à, bên trong á, thì mà chưa biết được chuyện giao tiếp thì thấy bạn trai bên này thì cũng rất là vui vẻ thì má cũng ok cuối cùng cảm ơn chương trình cảm ơn cô vậy là má ok rồi đó anh trai đi với ai Dạ em đi với ờ, gia đình của hai người gì Dạ em ờ, xin chào ờ, anh Quyền Linh và chị Cát Tường Dạ, xin chào khán giả của trường quay Riêng về em nhận xét về bệnh em gái bên này thì em thấy cũng dễ thương ở Khánh Hòa thì mình Quảng Nam mình đi vô thì mình ghé luôn cũng tiện lắm Không có sao soi mấy đâu Chương trình đã đến đây rồi thì mình xin nhấn nút bấm hay là cho nó vui <laughs> Dạ em thấy cũng được Thấy hai đứa cũng đẹp đôi dễ thương dạ rồi xin cảm ơn ạ ờ dì cái bên là mà là mẹ à, là là gì luôn hả à, chị cái bên dạ hai chị em sinh đôi ạ à. sinh đôi à gì có ý kiến gì không gì phát biểu vài câu đi gì? em thấy bạn à, gái bên đây hai bốn tuổi tiếc cái tên thì nó hơi, hơi hơi nghĩa trang thì thấy nó không được hay lắm hai bạn thì là đẹp đôi thôi kể đi cái tên không quan trọng đâu quan trọng là mình à, về sống với với nhau như thế nào dạ à. nhà có tên gì khác không em tên nghĩa thôi à ở nhà tên gì trang dạ ở nhà tên bé ờ nghĩa bé Chị Nghĩa Dạ em có ý kiến là nha, dù có tên gì đi chăng nữa thì nếu mà Nghĩa Trang thì bình thường Ai rồi cũng phải Nghĩa Trang hết đi đâu không Nghĩa Trang Đúng rồi đi đâu cũng phải về Nghĩa Trang thôi Rồi hôm nay chúng ta mở rào cho bé Nghĩa gặp nhau Rồi kéo rào lần đầu gặp nhau có món quà này. dạ em cảm ơn anh Đón dạ, hoa nè ờ em cảm ơn hai bạn trò chuyện với nhau đi bạn có thích thơ không có anh hôm nay mình có một bài thơ tặng cho bạn luôn hôm nay đến với chương trình mong cho hai đứa gọi mình gọi ta mai sau chung một mái nhà nhìn đàn con nhỏ của ta lớn dần Thôi. Ờ. chưa chi mà làm thơ cả đàn em con nhỏ rồi <laughs> à, anh thấy em sao rất là dễ thương luôn mình học bao nhiêu năm nữa mình xong à em học là một năm rưỡi có nghĩa là mình học còn 5 năm hả? Dạ không em chỉ học là học uh, học hệ ngoài đại học thôi mình vào đây mình sinh sống với ai mình ở với ai hay là mình ở mình ừ, ở một mình ạ mình ở đó mình uh, nhà mình á ấy là nhà mình ở quê á có gần bến xe hay ga tàu hay là sân bay nhà dạ, gần biển <laughs> tất nhiên là biển rồi nha trang là biển rồi ấy là cái phương tiện đi lại nó có tiện cho mình không dạ có nằm ở trên đường quốc lộ 1 ví dụ như em có thoải mái khi mà anh có việc anh phải đi làm đêm hay là thì ăn nhậu với bạn bè không cái đó em thoải mái lắm ăn nhậu thì càng tốt em cũng nhậu được mà ừ, thì hai <laughs> buồn hai đứa cùng nhậu cũng được dạ đúng em đang định nói em nói đi nãy giờ em nói nhiều rồi tại vì vừa mới gặp cho nên em chưa chưa nói gì được nhiều hết có hy vọng là mình quen nhau thì mình sẽ tìm hiểu với nhau nhiều hơn à, anh có nuôi uh, thú cưng không anh có nuôi chó hay mèo không em thật sự, ờ, uh, sự là em em thích nuôi thú hả dạ anh thì không thích nuôi con gì thích nuôi con vợ không à em nói anh có đưa con heo chắc anh thích nuôi heo không có nghĩa là nó tượng trưng cho người vợ là tay hồn chìa khóa của gia đình thì anh mua anh tặng thôi chứ bình thường không thích nhưng mà quê nuôi rất nhiều nhưng mà nếu mà em về em nuôi em nuôi mèo hay em nuôi chó thì có được không được nhà anh cũng nuôi nhưng mà có điều anh không thích à, chăm nó cực lắm với lại mình ví dụ mình nuôi nó mà mình xa nó thì cũng thương nó nhà anh nuôi rất là nhiều chó luôn á à em cũng thích nuôi chó bạn gái à, hát tặng bạn trai một đoạn nào đó đi để bạn trai cảm nhận dạ em sẽ à, gửi tặng một đoạn thương anh em lội sông sâu trôi hương trôi hoa tăng phận nguyện còn chẳng trừ chi hỡi anh hôn em ôm em cho nát tranh vinh ừ tình là điên khát say hôn em ôm em sau nét tranh giành. dạ rồi hai đó em thấy rất hay chúng ta đã được chương trình tạo cho cái duyên rồi cái phần là do các bạn quyết định các bạn đã nghe ý kiến người thân rồi bây giờ chính chúng ta phải làm theo mách bảo của con tim một hai ba hết thời gian chúc mừng chúc mừng nha rồi nắm tay nhau nào đó nói gì với uh, hai bác đi xin hai bác cho con hôn em một cái chấp nhận chấp nhận đó